Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi! Săn thoải mái, Hoàng, Hoàng không nhờ? GTD Pro chưa thấy đâu Chắc là tầm này là bị vợ dục đi ngủ rồi Thôi thế thôi chơi vậy Thôi thế tôi lại tôi lại vào vậy nhá Đấy hôm nay chơi nó cứ làm sao ấy, anh em ạ Toàn top 2 Ừ Đấy nó lại cứ như nào ấy Nó hiểu kiểu gì Vơi nhỉ à à. Làm một trận cho nó lở may lở mặt một chuyện top 1 xem nào anh em vừa mới, mới, mới trình diễn ờ, một cái tuyệt kỹ mời đây chính là bật táp lên soi bài mà anh em vẫn chưa thấy được cái thể hiện được một cái chuyện top 1 thì cũng hơi phí nhỉ anh em nhỏ Lê Tuấn Anh cuối game người ta không roll bạn ạ Cuối game đéo ai roll Cuối game là người ta làm gì Người ta xếp bài counter rôn rôn xong đến lúc mà không kịp xếp bài không kịp đổi ấy anh em thấy tôi còn phải xếp đồ tôi vừa mới coi như là cho hết đồ thì là nó hết giờ làm gì có cái thời gian luôn ạ mà thôi mà thôi anh em ạ nhá cái câu chuyện ở cái trận trước ấy nó trở về là nó là quá khứ rồi dĩ vãng rồi nhá tôi nói luôn cái trận này nhá tôi ờ, trình riêng cho anh em cái việc là soi bài qua việc bật tab đây bật tab lên soi bài đây là một cái cái cái cái cái gọi là tuyệt kỹ mới mà tôi vừa mới luyện được xong tôi vừa mới nghiên cứu ra Đấy. nhưng mà đừng có mà mơ mà tôi tiết lộ cho anh em nhá tiết lộ cho anh em chắc chắn là không bởi vì làm sao anh em biết rồi đấy ví dụ như là long sida chẳng hạn mỗi lần tôi coi như tiết lộ cho long sida một cái đội hình hay một cái tiệt kỹ gì đấy thì y như rằng là coi như là học được xong rồi vào đấm tôi nhá không có chuyện đấy đâu từ bây giờ trở đi mọi công thức mọi tính toán tôi sẽ coi như là tiết lộ một cách rất là nhỏ giọt Rất là từ từ Để anh em phải xem stream Anh em phải chăm xem stream Anh em mới có thể phát hiện ra nhá Đấy cứ từ từ tuyệt kỹ đấy phải đến từ dần nhá Thế thôi nhá Tuyệt kỹ người ta nghiên cứu 15 ông cứ thích ăn luôn người ta Không có chuyện đấy đâu đừng hỏi nhá Không có Bình tĩnh từ từ rồi biết Đấy bài này được rồi này Nhìn này là được rồi Nhá Bài này tuyên bố top luôn Không có nhiều Bài trước còn có thể là ăn gà nhá Anh em nhiều anh em bảo tôi ăn gà Ờ thôi được rồi tôi chấp nhận Ờ thì coi như là đỏ đi nhá Đỏ đi Đấy nhưng mà cái riêng cái cái trận này nhá Tôi nói luôn nhá Bài này là nó ra như form nhá Không có chuyện đấy đâu Check lết à, à Đặng Minh Trung lết cho anh Ok Em sờ farm bộ 644 lên thẳng kinh 3 À thế à em Ô thế, thế rồi Anh sẽ, sẽ, sẽ suy nghĩ rất là nghiêm túc về cái vấn đề của em nhá Xem là chúng ta có lên sờ farm cái bộ 644 tiếp không Đấu <laughs> ra lên sờ toàn đây em ạ Không đơn giản đâu Úi đây rồi Nhẹ nhàng Nhẹ nhàng nhẹ nhàng Đấy. Úi ôi Đã kẹp AM rồi Sợ thế mày quá gặp thằng này sớm anh em ạ Không toàn mày quá, mày quá, mày quá, mày quá, mày quá, mày quá Có một thằng của AM, hai thằng của AM. Có hai thằng của AM nhá. KL Doom cẩn thận đấy, cẩn thận KL Doom. rồi. Ok bạn ơi tất cả những cái thằng mà có cái con AM là phải hết sức cẩn thận con này nó đang uhm, đang đứng ở phía mé bên trái phía mé bên trái tôi phải đứng lùi sang phía bên phải cẩn thận vớ vẩn ăn cứt đấy đéo đùa nào, ui chết rồi Ui vẫn ăn được này Bằng một cái lý do đấy mà vẫn ăn được Kiếm tí Có thằng có storm rồi hả Không để ý Ui nhở Mẹ Nó hên thế vừa có storm vừa có bốn đỏ luôn này nhiều kiểu gì sợ thế Chết rồi, thua rồi Thua rồi Ui, được, được, được, được, được Thế thì lại ngon Kiếm tí không nhở Cho hai con này vào kiếm tí không nhở Rôn tí đã kiếm mấy cái công nghệ make free roll đã chấp cả lòi thằng storm luôn đấy tôi đứng ra bên này này ra đây bây giờ lên mà đánh ui không như thằng này yếu thằng này yếu mày thế yếu rồi kiếm mấy cái free roll này anh em ạ rôn tí rôn tí rôn tí roll tí, roll tí. tôi quá tham không nhở Vì bây giờ cái ý định của tôi là ngoài cái Freerun ra tôi còn muốn kiếm thêm mấy cuốn sách Dã man Tạm thời bán cái này đi nhá Hết slot rồi Roll nhẹ cái Ui, con này cũng ngon Bố nhỉ sao bây giờ ui đang phân vân quá đang phân vân thôi được bán lại đi được rồi từ từ đã từ từ đã nhá cứ bình tĩnh tham tí tham tí tham tí xin anh em được tham nhá tôi xin anh em được tham một chút tôi muốn dàn một dàn hai sao đã tính tính sau tham tí tham tí phải đánh chuỗi thắng anh em ơi bộ lấy bộ thông thạo mùi của tôi không thể làm mà để trượt được chuỗi thắng đâu tham tỷ áp win hai app tham tí ui đéo ổn rồi rồi đéo ra bún đỏ à? chưa đủ bún đỏ Không tham được nữa anh em ạ Chịu à Phải đánh chuỗi thắng nên là tôi không không thể giữ lại được Tôi không giữ lại được Tôi phải form bài ở, ở round 11 anh em ạ Phải form đủ bài ở round 11 Chúng ta không giữ được nữa đâu Thế đủ à Đây rồi Đủ đấy Mai Saman Con này không cần Đủ à? Rồi, round sau chúng ta gặp ai nào? Jojo này Big Box Big Boss KL Doom Wario Thiên Văn Và Popper à. Nhật Linh Rồi. Nhật Linh cũng chưa gót Rồi chúng ta xem Nhật Linh nhá Nhật Linh bây giờ cũng chưa hẳn là gót Chưa hẳn là gót Đây không phải gót Đánh giá mà tương quan lực lượng của Nhật Linh giờ đang yếu hơn tôi Anh em ạ Vì thế là cứ, chúng ta cũng chẳng cần việc gì Chúng ta phải up cấp cả Đổi rau này cả Có thể nói là yếu hơn Thôi được rồi Tôi sẽ ờ, cho con Grand Herat vào Có cái con Lava hai sao anh em ạ Tôi sẽ cướp skill con Lava anh em nhá Ok Ờ Cái con Lava hai sao của nó đâu rồi Ô oh thằng này eco à rồi round tiếp theo bây giờ chúng ta xem là round tiếp theo phải chơi có thằng có đu vào này khá nguy hiểm nhưng mà cái thằng này vẫn là cái thằng nguy hiểm thằng này là một cái thằng nguy hiểm chúng ta phải cẩn thận thằng này thằng này nguy hiểm này Thiên văn đang có chuỗi á Thiên văn đang có chuỗi á Nguy hiểm vậy Cái thằng thiên văn ấy nó có cái con Doom Khá là khỏe anh em ạ Anh em có thể thấy là ở trong cái trận đấu này có tới 8 cái ông chơi gót ạ Chính vì thế là cái thằng có Doom trước là cái thằng có lợi thế anh em ạ Anh em ơi tôi lại tự tin nói luôn nhá 8 gót 8 thằng chơi gót nhá Tôi tự tin luôn trình độ chơi gót của tôi nhá Chấp cả 8 thằng chơi gót luôn anh em cứ yên tâm anh em cứ lo lắng về cái việc là à, cái trận này uh, có nhiều người chơi gót quá uh, làm sao mà anh tuấn anh có thể là, là chơi được hay là làm sao mà tuấn cơm hay làm sao mà cái thằng tuấn thằng tuấn Đấy, có thể chơi được nhưng mà anh em yên tâm nhá Tôi thích những cái trận đấu mà có những cái trận đấu đỉnh cao gọi là tám ông gót chơi với nhau xem thằng nào đỉnh cao hơn là người thắng. Đấy, tôi lại rất thích tôi rất thích cái điều đấy Và anh em ơi, tôi đã kịp soi cái vị trí của con Doom Và bây giờ Grand Herat của tôi có sờ kill con Doom anh em ạ à. Cắt chuỗi luôn Ờ, ờ, ờ Thôi nha, bây giờ phải cẩn thận thằng khác Thiên văn xong rồi nhá, qua cửa thiên văn rồi Bây giờ ờ, chúng ta phải cẩn thận Cẩn thận Tôi nghĩ là cẩn thận Thằng Nhật Linh nó vẻ nguy hiểm rồi thế này Nhật Linh up 7 để để phá chuỗi rồi thế này Nhật Linh chưa gặp nhá Mới gặp ở round 11 thôi Nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận Một thằng nữa đấy là thằng ờ, Popperger kìa Thằng Popperger Popperger khá khỏe Đấy Anh em cứ phải lo lắng cái việc gặp mấy cái thằng chơi gót Ui, bình thường bình thường thôi bình thường thôi trong cái trận đấu này xin giới thiệu cho anh em sát thủ vô hình tuần cơm nhá tôi sẽ đến từng nhà và khử từng thằng một anh em cứ yên tâm am đâu ờ cái thằng này bán am rồi đấy là một sai lầm của cậu hay lắm Đấy là cái sai lầm của cậu Bán AM đi Chính thức ký vào giấy tử Gặp tuần cơm đi luôn nhá Thôi rồi xong à Vậy là chúng ta chỉ còn có một thằng duy nhất đáng sợ Đấy chính là thằng Nhật Linh Nó đã bẩn Khá nguy hiểm Nhật Linh Chúng ta sẽ phân tích cái vị trí của thằng Nhật Linh Nhật Linh À, à, à. Uh, uh, uh, uh. Đổi vị trí, đổi vị trí Đổi vị trí Con này đang ở đứng ở dưới cùng Đứng ở dưới cùng phía bên trái Con này đang đứng ở dưới cùng phía bên trái nhá Nhưng mà hình như là ra quái nó chỉnh lại thôi tôi tí nữa soi lại nhá Mới có bí kỹ đấy anh em tôi mới luyện được đấy bí kỹ bí kỹ không cần sang nhà đối thủ không cần sang nhà đối thủ vẫn biết đối thủ để cờ đâu kinh không anh em kinh không chỉ cần treo bảng thôi chỉ cần treo bảng là biết ngay đối thủ để cờ đâu dã man không anh em ơi chơi gót thì tôi bố của thông thạo rồi thì sợ gì nhiều anh em cứ bảo tôi uh, tí nữa phải khóc lái lỉ xin nhưng mà tôi chơi bài nào tôi ở chơi được đua mà rồi này up lên 8. up lên 8. kéo lại đã kéo lại cơ đã Đi gặp Nhật Linh nhở à? Cái nhở? Ui, thằng này đủ Sama rồi. Chết mẹ, sợ quá. Ô tôi bất chuỗi à. Ô kìa. Kêu gì gặp cái thằng này bất chuỗi ạ. À. Nó chơi gấu Saman. Điền thế ơ sao tôi lại không để ý cái thằng gấu saman nhở tôi cứ để ý cái thằng nhật linh lắm đun cơm comeback nhá Đã có rất nhiều thằng có 4 Saman rồi Nhật Linh này là 4 đỏ Đéo quan tâm làm đâu Cẩn thận cái thằng God Clive vậy Wario Ui chết rồi, đéo kịp rồi Không, thằng này vẫn ăn được Vẫn ăn được Cẩn thận Godfly anh em ơi Như anh em cũng có thể thấy là bây giờ chúng ta còn hai round nữa là kết thúc cái vòng lặp rồi Round này chúng ta sẽ gặp một là Big Boss Big Boss là chưa gặp Thứ hai là chúng ta có thể gặp Wario Tôi sẽ quyết định là xếp counter cái thằng Big Boss trước Và bây giờ tôi uh, Tôi để cái vị trí ở cái con uh, Grand Herat Nó cướp cái vị trí ở cái con uh, ờ, Wick Doctor Con Doctor Đây rồi Đây có thêm cái lọc cọc ở đây Khống chế, giúp khống chế anh em ạ Ơ, ờ, không phải Con cửa hen Herat nó lại cướp được cái skill chói ở con God of Light Vẫn thắng này ủa tôi cứ tưởng thua Không sao Ăn rồi Cẩn thận God Clan nhá, God Clan nguy hiểm đấy, Wario ạ Đồ, đồ, đồ khá là khéo khỏe đấy mình bây giờ đang yếu hơn nhá Mình đang yếu hơn tất cả bọn này luôn Chưa có người nước hai anh em ạ Tôi chưa có người nước hai bọn này là có hết rồi Cẩn thận Tôi yếu hơn Nhưng mà tuy nhiên tôi vẫn ăn được bọn nó Bởi vì tôi đang xếp bài counter bọn nó Anh em ạ Cứ đến round thằng nào tôi xếp bài counter đấy thôi Nhật Linh cũng nguy hiểm ưu tiên thằng Nhật Linh nhở Năm 19 À Nhật Linh đã gặp kéo đâu Warrior như gặp rồi ui nó biến ra con armor ạ thế chết mẹ chết rồi biến con armor mà nó là sáu sáu đỏ thì đỡ thì nó được giết chết con armor đi được không không được rồi nó ra cái con thỏ mới cay như này thế mới cay khỏe quá nhưng mà không sao giữ được máu anh em ạ chúng ta kết thúc vòng kết thúc một vòng nhá Tôi sẽ còn gặp lại Tôi sẽ còn gặp lại nó yên tâm Không ra người nước rồi Người nước cũng clear thì chắc là ngon Bay bay bay bay nhảy nhảy nhảy Chắc là cũng lấy được cái, cái, cái, cái quả tên lửa đấy Con này hơi yếu Tầm này yếu rồi à? Rồi bây giờ cái thằng cẩn thận hơn Tôi nghĩ là nó chính là cái thằng Wario Hello anh em, nay mình có người yêu rồi Mua, ha ha, lêu lêu À thế à, FA <laughs> Chiêu bọn FA, ừ, được em Chiêu Bell cũng, cũng hình như là cũng, uh, cũng Tôi nghĩ là cũng phải tầm khoảng 24, 25 rồi Tầm đấy mà chưa có người yêu thì nó lại hơi bị Cũng đề Phải có người yêu đi thôi chuẩn bị để năm uh, ờ, 32 tuổi còn cưới chứ đấy, tầm tìm hiểu nó cũng khá mất nhiều thời gian đấy anh em ạ cho đu vào nha anh em nhé Blink cho Grim về cho quý vị thôi con này bạn đi còn kinh nhở sợ quá nhở lại bị con thỏ cái bọn này nó có cái bộ sa man chó chết thật nó có cái bộ Saman Tôi vẫn chưa có Tôi chưa có ra có đủ bộ Saman Cay nhở Nhưng mà thôi cứ bình tĩnh anh em ạ Cứ từ từ tiền lên Đợi Nhật Linh Vẫn phải coi như là đội Nhật Linh chưa gặp Nhật Linh Xong rồi Ui giời Ui giời. 10 máu đi luôn này Ui nhưng mà đéo có đồ sang Chán thế Cho xin tí đồ đi Ờ Chưa rồi nhá Round 22 rồi anh em ạ à. Lại quay trở lại với cái lặp Vòng lặp rồi Quay trở lại vòng lặp rồi Chúng ta lại rất có thể gặp thằng Jojo Thằng Nhật Linh Thằng nào thắng đây Thằng nào thắng đây Ui có thằng biến ra con tôn ngộ không kìa Thằng Jojo biến ra tôn ngộ không kìa Ăn được không Nhưng mà nó sáu đỏ mà Nhật Linh khỏe quá nhở Ra suốt rồi Ra rớt Bán gót ở vua đi Rớt cánh kèo em ơi Rớt cánh em ơi Ủa con rớt đâu Tao bảo mày cánh kèo cơ mà Ủa chết rồi Đéo cánh được rồi Hỏi à, chưa Warlock à? À không, đây là bộ Busaman thôi mà bộ Busaman thôi Roll Roll Chuyển sang rồng à? Thôi Cần gì Mất hết rồi, mất hết chuỗi rồi Big Boss Big Boss gặp lại Round này nó đã bị Round này nó bị reset rồi anh em ạ Reset lại rồi À thằng này chưa vô lóc Big Boss chưa vô lóc Phải đùm 2 này Ui mẹ ơi Ui con đùm của nó tín quá Nó đùm mẹ hết rồi đùm của nó tín quá Sợ thật dồn đồ cho Doom à tôi có khi cũng phải dồn đồ cho con Doom Vẫn chưa có con người nước cây nhở run nhẹ cái run nhẹ cái nữa Ê Êu Thậm chí là bây giờ vẫn chưa ra cái con đấy cơ bây giờ chúng ta phải xem lại xem là thằng nào nó thằng nguy hiểm Thằng này nguy hiểm không? Big Boss gặp rồi đúng không? Nhật Linh chưa gặp Nhật Linh cũng không phải là cái thằng mà Chúng ta quan tâm Warrior là cái thằng nguy hiểm Chết rồi đồ Đéo có đồ tăng à Chán vậy Warrior là cái thằng nguy hiểm này đu của tôi là con chưa kịp tung trưởng Thằng này không phải thằng này chơi Glacio Không phải chơi God Đây rồi Mẹ bây giờ mới ra Cay thật Bán này đi Bây giờ mới ra Cho xin một con có đam cái Rồi Ôi Nhật Linh à Không phải Wario Nhầm Không sao vẫn chơi được Giờ thì là chơi được nhá Round 28 gặp Warrior chắc luôn Warrior đang có chuôi rất nguy hiểm Nhưng không sao, anh em tin ở tôi Tôi làm được Đồ này chắc lại phải lấy thêm đồ Lấy thêm ma lăng này Chưa gặp Warrior nhở, cắt chuỗi một cái Mới gặp gặp mấy thằng này mất thời gian mấy thằng này quá Gặp mấy thằng này xong là toang ấy Bởi vì không xếp Không để ý xếp counter mấy thằng này Đây này, con Doom của nó vẫn thoải mái kìa Con Doom của nó vẫn thoải mái đánh kìa Còn ra cả Lancer thì đưa thì đeo được Jojo này cũng lên được 10 rồi Doom phải lên được 2 mới ăn được Round 29 Liệu round này có thể gặp cái thằng Jojo này Nhật Linh này KL Doom này KL Doom gặp rồi không gặp lại đâu Gặp thằng này thôi Vẫn cái vị, vị trí như thế Không có gì rồi đợi mãi tớ đợi mãi ồ tớ đợi mãi tôi xếp con tường này anh, anh em ạ tớ đợi mãi tớ đợi mãi tớ đợi mãi tớ đợi mãi mình xin mình xin mình xin mình xin mình xin mình xin tớ đợi mãi đây rồi mình xin Con này có tác dụng anh em ơi Tôi thông thạo 10 bộ này mà Anh em cứ bình tĩnh nhá Con lấy nó có tác dụng Nó có tác dụng chứ không phải là Đây này anh em thấy tại sao mà người ta mua Anh em phải hiểu ra vấn đề Đây là trở mức rank queen nhá Không có con nào nó gọi là phế đâu Kể cả là bây giờ nhá Reset lại rank rồi á Kể cả là bây giờ ấy Anh em uh, có lên cái này Nó vẫn chưa lên được hai Nhưng vẫn phải dùng anh em ạ Tí tìm đéo ra thôi chết Cần á rồi nhá vừa mới ăn chuối được của cái thằng Wario bây giờ chúng ta xem cái thằng Doom kia cũng kinh phết rồi à. nhìn cái thằng Doom thằng Doom này thì đéo cướp à được được được, được. Không có BKB nhỉ Đồ trận này hơi khèo Cho Medu vào anh em ạ Counter KL Doom Rất có thể chúng ta sẽ gặp KL Doom 4 đỏ chắc được rồi Ui gặp luôn này Vậy tôi chắc chắn là sẽ ăn được rồi Doom toàn bộ đội hình em ạ Kèm theo là một cái hóa đá hay lắm Combo rất đẹp Được chưa Cắt chuối lần một Cắt chuối lần một Cắt chuối lần một Cắt chuối lần một Cắt chuối lần một anh em nhá Đấy Tôi mà cắt chuối nó thì chắc là nó sẽ Nó sẽ cẩn thận với tôi hơn Đồ này đây tôi con Doom đã ở tính à Ui thằng này cái gì đấy 6 ô lóc à 6 ô lóc à mẹ ơi Đừng có căng thẳng đấy cậu ơi 6 ô lóc rồi Thằng này nguy hiểm nhá Nhưng mà thằng khác nó sẽ giết cho tôi Anh em ạ Không sao không sao Tôi tính cả rồi Tôi tính cả rồi Thằng khác nó sẽ giết thằng đấy cho tôi Không quan trọng đâu Kiếm đát à Còn lết game nó có đánh cho tôi không Đánh làm sao được à, Luôn tiếp đi Kiếm Đây rồi Chúng ta quay lại cái vòng lặp rồi nhá Gặp thằng Thiên Văn rồi Gặp thằng Thiên Văn lại một lần nữa Wario Yo Yo KL Doom vẫn chưa gặp lại đúng không KL Doom chắc gặp tôi lần này chắc đi Tôi tính là cái round này tôi gặp KL Doom đấy anh em ạ Gặp lại KL Doom KL Doom này gặp nó đi rồi Thấy chưa Tôi xếp được cướp cái con lọc cọc Đây này anh em này Tôi tính hết rồi Cướp được cái con lọc cọc thì đỡ thì đéo được Đúng không Ủa thì chết rồi Tại sao tất cả bị hóa thế kia Ơ à. Is. Cái đéo gì đây Tại sao lại thế Mình lại là cái thằng đi à à, Đừng có gáy của đấy Thôi chết thôi. Đừng có gáy của đấy nữa Chết đấy Có khi lại phải đổi lại đồ cho con đi thằng warrior nguy hiểm nhá mẹ gặp thằng warrior rồi chết tôi anh em ơi tôi gặp thằng warrior rồi này úi trời ơi tôi rất tiếc cái dây cuối cùng tôi đã kịp tớ nó tôi tính rồi tôi gặp thằng warrior anh em ơi úi rồi úi rồi úi rồi chuẩn quá đi cả sải luôn đi luôn anh em ạ ừ cảm ơn cảm ơn cảm ơn ừ cảm ơn cảm ơn cảm ơn có thằng thiên văn thôi trận này đi ngủ anh em nốt trận hôm nay thể hiện là trình độ mãn nhãn như thế là nó quá là coi như là siêu cấp vô địch rồi anh em ạ tầm này như thế là quá là siêu cấp vô địch rồi giờ chỉ còn lại một vs một thôi còn thằng thiên văn thôi anh em ạ à. god à đơn giản thôi Trận này Thiên Văn 4 Saman Kết hợp với cả Warlock 4 Saman kết hợp với Warlock 4 Saman kết hợp với Warlock với cả Doom Đồ cho Dark Spirit Thế thì tôi tôi cần cái gì Tôi cần kiếm một con Warlock Đây rồi Nó chỉ là một con Warlock một sao Tuy nhiên chắc chắn là nó sẽ có cái sự khác biệt đấy đối với những cái trận đấu solo một vết một gót với gót tôi đã gặp rất nhiều rồi và đa phần những cái trận đấu đó chiến thắng luôn thuộc về tôi ghép lốt cái giáp băng anh em ơi round quyết định ở trong cái trận đấu này bây giờ kết quả của trận đấu đã được định đoạt toàn bộ đội hình của địch đã bị đóng đá kèm theo đấy là có vẻ như là đuông được hết tất cả toàn bộ đội hình của địch rồi hay lắm cứ đánh đi anh em thấy chưa anh em thấy chưa nội dung của cái clip này chỉ gói gọn trong hai từ thôi anh em ạ đẳng cấp anh em nhé bật táp và khử từng thằng một cường thật nhờ có cái bí kê chưa bao giờ được tiết lộ của tôi Đấy. Tôi trận lại tôi xếp tôi đưa từng thằng đi một Từ thằng Warrior Thằng Nhật Linh mấy lần cướp chuối KL Doom nhá May KL Doom sống ở top 3 đấy Không cái quả tôi uh, counter là Bởi vì tôi bị hóa cóc không nó cũng đi rồi Đấy Đuổi chứ cái cái cái việc bật táp lên tính cái vị trí kinh thật đấy Kinh khủng thật Nói chung là tôi sẽ không bao giờ dạy cho ai hết nhá Anh em muốn tìm hiểu thì anh em cứ xem được stream thôi Chứ còn tôi dậy xong anh em vào anh em đấm tôi nguy hiểm lắm Bởi vì nó âm thầm nó khử từng thằng một anh em ạ Quá nguy hiểm Thế anh em nhá, cảm ơn anh em rất nhiều và anh em muốn tìm hiểu thêm về cái cách tình ấy, cái cách mà mà để biết cái vị trí anh em thấy không? Một hàng cái con Grand Herat kìa, không phải tại tự nhiên mà nó lại đứng thành một hàng như thế đâu nhá, nó có lý do đấy. Còn anh em muốn tìm hiểu thêm, ừ, tôi sẽ tiết lộ dần dần sau mỗi cái buổi livestream anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào cái buổi livestream lần sau. Bye bye! Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6 Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm Z800 sẽ được giảm giá là 40% Và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên Còn chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi